Đạo diễn Du Tiểu Cương, Hứa Vĩnh Sương Biên kịch Lâm Lộ, Lý Chính Hổ, Du Tiểu Cương, Triệu Thịnh, Đổng Phương Với sự tham gia của các diễn viên Quỳnh Duy Đức trong vai Trung Nguyên Dương Bang trong vai Lục Hào Mưu Tinh trong vai Triệu Hân Hà Thạnh Minh trong vai Giang Hàng Thạch Triệu Kỳ trong vai Kiến An Cùng một số diễn viên khác phim Đội chống khủng bố liệp ảnh Phần 2 Tập 1 con trai yêu dấu Sakaru. Một năm trước, biên giới Trung Quốc tôi là đội chống khủng bố Trung Quốc Anh đã bị bỏ dây rồi Alo Alo Bà cứu con Bà cứu con Sakado Sakado Bà cứu con Sakado à Con trai à Hôm nay là tròn một năm ngày dỗ của con Thời điểm trả thù cho con cuối cùng Cũng đã tới rồi Thành phố nào đó ở biên giới Trung Quốc Mộ Duyên. 8 tháng trước Có kia Băng băng Băng băng Băng băng Băng băng là mẹ có lỗi với con Thả thằng bé ra Người tổ chức mảnh mã các người cần là tôi Không liên quan thằng bé <laughs> Trung Nguyên Giờ mày nói mày không liên quan hả Tao nói cho mày biết Bây giờ không kịp nữa Bác Duyên Phật đã nói Không những phải giết con mày Mà còn phải giết luôn vợ của mày nữa Người cuối cùng phải chết Chính là mày Người ta muốn cả cuộc đời của mày Sống trong đau khổ Sống trong hối hận Đó. bằng bằng Trên thiên đường có rất nhiều siêu nhân làm bạn với con Chắc con an toàn lắm phải không? Ba Sao ba lại tới đây? Ở nhà bức bối quá Nên tới thăm bằng bằng năm rồi Yêu cầu duy nhất của ba Các con suy xét ra sao rồi Ba Chu Nguyên sẽ không đồng ý đâu Triệu Hân Con vẫn không hiểu sao Ba không thể nào chịu đựng được Nỗi đau như vậy nữa Cho dù là mất đi con hay mất Trung Nguyên Ba cũng không chịu đựng nổi Ba Chúng ta quay về thôi Con về trước đi Ba ở lại với bằng bằng Ba à, Về đi Đi đi Báo cáo Đã xác định được mục tiêu Mục tiêu đang rời đi Ông chủ Chuẩn bị xong hết rồi Hành động Hiểu rồi chống khủng bố Trung Quốc, căn cứ Tây Nam. Triệu Hân Trung Nguyên Em bị người ta theo dõi rồi Em có chắc không Em chắc chắn Từ lúc trời một của con Chiếc xe đó luôn đi theo em Nói cho anh biết tình hình của đối phương Xe Volkswagen đen biển số xe Trụ QK2957 Trong xe có hai người đàn ông Một người đội nón đen Không nhìn rõ mặt Vị trí hiện bây giờ của em Phía trước sắp tới ngã tư đường Hải Nam và đường Thiên Tân Sau khi tới ngã tư thì lập tức tăng tốc rồi đổi hướng rẽ bên phải, vào bãi giữ xe dưới tầng hầm của trung tâm thương mại New World ở bên trái, tắt máy xe. Được, em biết rồi. Xe theo đuôi đi rồi Rời khỏi bãi dưới xe Lập tức quay đầu Đi theo đường cũ về cổng bắc quảng trường anh hùng Anh sẽ đón ngày mai đó Được điều Hưng Ra đi Ở yên không được chống cự Buông ra Buông ra Alo Cô cấm miệng lại cho tôi Biết đi một chút đi Nằm yên Nằm y Kiều Đại Bằng Alo, Trung Nguyên Triệu Hân đã bị bắt cóc Lập tức báo cho đội chỉ huy Rồi tới chỗ tôi tập hợp Đã rõ Mạnh, mạnh, mạnh Đội trưởng Trung Mạch Manh Mân Triệu Hân bị bắt cóc Mở camera giám sát của bãi giữ xe trung tâm thương mại New World số 8 đường Thiên Tân Mau Cái gì? Triệu Hân Triệu Hân bị tổ chức mảnh mã bắt cóc rồi Thời gian là 3 phút Địa điểm Lối vào bãi giữ xe trung tâm thương mại New World số 8 đường Thiên Tân Nhanh lên Theo tin tình báo, MVC đang chuẩn bị phái nhân viên liên lạc cao cấp tiến vào biên giới nước ta. Tên của người này là Kinh Lôi. Trung tâm chống khủng bố quốc tế đang phối hợp với ta điều tra thân phận của Kinh Lôi. Rồi tới này, tin tức tình báo có hạn. Chỉ huy trưởng, theo chỉ thị của cấp trên, nhằm vào biến hóa của kẻ địch, thành lập chiến đội mới lệ bảnh. Việc chọn thành viên đã xong, có thể triệu tập bất cứ lúc nào. Thông báo cho các đơn vị Nhiệm vụ chính của các thành viên được chọn không thay đổi. Chiến đội đặc biệt liệp ảnh phải tồn tại như một cái bóng. Phải làm tới mức tra không được tìm không ra. Điều chúng ta phải làm là bắt gió tóm ảnh. Trừ khử bác diện Phật, bắt được kinh lôi ra. Đập tan việc tấn công khủng bố của MVC. Rõ. Xem có giống quân nhân không? Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Triệu Hưng bị bắt cóc rồi Báo cáo chỉ huy trưởng Trung tâm trực ban nhận được rất nhiều điện thoại báo án Báo cáo chỉ huy trưởng Trung tâm giám sát quan sát được hình ảnh bắt cóc của phần tử khủng bố Gửi cho nhóm bạn bè trong điện thoại của Triệu Hưng Thông báo phòng giám sát mạng Cắt đứt nguồn gốc tin nhắn Ẩn nhóm bạn bè đi Dạ Đội trưởng Chung đã tìm được đoạn video giám sát để gửi qua cho đã nhận được lập tức theo sát chiếc xe bắt cóc liên tục cập nhật vị trí thực tế của chiếc xe bắt cóc cho chúng tôi và bộ chỉ huy rõ lập tức khởi động dự án thứ sáu báo đội đặc nhiệm lập tức phong tỏa toàn thành liên lạc với trung tâm chống khủng bố các nước cùng nhau phong tỏa biên giới tuyệt đối không để chúng vượt biên giới Đội trưởng Chung tìm được rồi 5 phút trước Xe của nhóm bắt cóc đã đi về hướng Tây Chạy qua đèn đỏ thứ hai Trên đường Nam Kinh thì rẽ phải Bây giờ tôi đang thu thập camera thực tế Để tìm chiếc xe bắt cóc Đã đổ Bây giờ tôi sẽ đuổi theo Trung Nguyên Chỉ huy trưởng đã khởi động kế hoạch giải cứu rồi Đại bằng Theo xe của tôi Dạ Đây không phải là hành động trả thù đơn lẻ Chúng gửi tin nhắn bằng điện thoại với ý đồ muốn tạo ảnh hưởng lớn Lần này không giống cách làm việc của tổ chức mạnh mẽ. Đằng sau chắc chắn có cao nhân chỉ điểm MVC Kinh lôi Đúng Tìm thấy camera chưa Báo cáo chỉ huy trưởng vẫn đang tìm Tìm được rồi Chiếc xe bắt cóc đang đi đường Nam Kinh hướng về phía Bắc. Theo như tuyến đường cho thấy, mục đích là rời thành phố. Chiến đội chú ý, xe bắt cóc đang ở đường Nam Kinh. Chạy về phía Bắc, chuẩn bị rời thành phố. Các cậu lập tức tới đó ngăn cản. Dạ đó. đó. Lập tức thu thập tình hình giao thông của tất cả vùng lân cận Báo cho Trung Nguyên tuyến đường ngăn cản gần nhất Rõ, gọi đội trưởng chung Tôi thấy anh rồi, phía trước đường Nam Kinh đang kẹt xe Anh có thể rẽ phải ở đó Đi đường Trung qua để chặn đầu Đã rõ Xe phía dưới chú ý, lập tức dừng xe lại, lập tức dừng xe lại Xe phía dưới chú ý Lập tức dừng xe lại Lập tức dừng xe lại Đội đặc nhiệm ngay trên đầu rồi Cũng may là chúng ta đã chuẩn bị trước Chiếc xe mục tiêu đã vào hầm rồi Gọi đạo trưởng chung, Chiếc xe bắt cóc đã chạy vào đường hầm Chúng đang muốn trốn trực thăng Cách anh năm cây số Ngã tư phía trước, rẽ trái Đã rõ Nhanh chóng tra rõ các tuyến đường hầm Báo cáo chỉ huy trưởng Bên trong đường hầm có hai lối ra Một lối hướng ra khu ngoại ô Tây Bắc Một lối dẫn tới biên giới Đã nhìn thấy chiếc xe bắt cóc Hiện đang đi theo hướng ngoại ô Tây Bắc Gọi đội trưởng chung Chiếc xe bắt cóc đang đi theo hướng ngoại ô Tây Bắc Đội trưởng, đợi đã Lối ra dẫn tới biên giới Xuất hiện một chiếc xe giống y hệt Đội đặc nhiệm chú ý Trung Nguyên đại bằng chú ý Lập tức chia đội theo hai hướng Ngăn chặn phần tử khủng bố Đã rõ Chỉ huy trưởng Tôi đoán lúc này phần tử khủng bố sẽ không xuất cảnh đâu Nếu tôi đoán không lầm Thì Triệu Hân đang ở trong chiếc xe khác Cậu giải thích đi từ việc chúng gửi anh bắt cóc qua WeChat chứng tỏ chúng chỉ muốn gây chấn động thôi, chứ tuyệt đối không chỉ bắt cóc rồi xuất cảnh. Cách làm này không phải là phong cách của tổ chức mạnh mẽ. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng để đảm bảo an toàn, chia đội thành hai nhóm. Rõ. Kiều đây băng cậu hãy chạy theo hướng tới biên giới. Tôi tới khu ngoại ô Tây Bắc. Rõ rồi. Mạnh mạnh mạnh Trước mặt là một ngã ba Mau tìm kiếm mục tiêu Hiện đang kết nối vệ tinh Cần thêm 4 phút nữa Vậy cô hãy xem bản đồ Nếu như chúng có ý định ra tay trong biên giới Thì sẽ không chạy quá xa Hãy tìm trong phạm vi 10 cây số Những vị trí khả nghi có thể vừa công vừa thủ Vừa dễ dàng rút lui Chỉ huy trưởng Cứ làm theo lời cậu ấy đi Con đường bên trái phía trước 8 cây số Có một khu biệt thự đổ nát Con đường bên trái phía trước 10 cây số Có một nhà máy bỏ quang Đã gửi bản đồ qua cho anh Phía sau nhà máy bảo quan có phải là cánh rừng nhiệt đới nằm khuất bên sông không? Phải. Chỉ huy trưởng, tôi đoán sau khi phần tử khủng bố ra tay với Triệu Hưng sẽ đi về hướng nhà máy Bảo quan bên phải là vì xung quanh khu biệt thự trống trải, địa hình dễ bại lộ không có lợi cho việc phòng thủ và rút lui. Còn nhà máy Bảo quan có cánh rừng nhiệt đới che khuất bên sông, đầu tiên có lợi cho phòng thủ, còn dễ rút lui hơn. Tôi đồng ý với suy đoán của cậu. Khu vực cánh rừng nhiệt đới, địa hình phức tạp, máy bay rất khó tiếp cận. Toàn đội sẽ tới sau cậu 10 phút, cậu nhớ cẩn thận. Đã rõ, gọi chim Ưng Xin ra chỉ thị Mau xác định xem Triệu Hưng có ở trong xe không Triệu Đệ Bằng đã đoán trúng Xe của khủng bố đã tiến vào nhà máy bỏ quan Tôi đang quét cảm biến nhiệt Vừa để xác định số lượng phần tử khủng bố ở nhà máy Vừa xác định vị trí của Triệu hân. Đã rõ Tôi cũng đã tới nhà máy bỏ quan Đại bằng Báo cáo tình hình bên cậu đi Nhà quét cảm biến nhẹ xác định Triệu Hân không có trong xe Chỉ có bốn tên đóng giả Còn chim ưng Triệu Hân không có trong xe Bốn phần tử khủng bố trong xe toàn bộ thiệt mạng Chim ưng đã rõ Kêu rẽ bằng. Dẫn đội đặc nhiệm tới tiếp viện cho Trung Nguyên Trung Nguyên Báo cáo vị trí hiện tại Tôi đang ở bên ngoài nhà máy bảo quan chuẩn bị vào trong Manh manh Mau xác định vị trí của Triệu Hân Đội trưởng Giờ không xác định được vị trí của Triệu Hân Nhưng mà bạn quét cảm biến gì xung quanh nhà máy đã có Tổng cộng có 15 tên khủng bố Toàn bộ đều trang bị vũ khí quả lực hạng nặng Tạm thời không xác định được bên trong nhà máy Cụ thể có bao nhiêu tên khủng bố Đội trưởng Anh mang theo vũ khí gì vậy hả Một khẩu súng cầm tay 92 Một viên đạn Cái gì Anh chỉ có một viên đạn thôi Trung Nguyên Cậu nhất định phải đợi quân tiếp viện tới Mới được hành động Không kịp rồi Manh manh Nói vị trí của kẻ địch xung quanh tôi Và con đường vào nhà máy nhanh nhất Chỉ huy trưởng làm theo lời Trung Nguyên đi Vị trí gốc 10 giờ, 12 giờ, 3 giờ ở đằng trước đều có địch Nhìn tổng thể số lượng quân địch ở hướng 3 giờ là ít nhất Nhưng cách xa nhà máy nhất Nói tôi biết vị trí gần nhất Ở hướng 12 giờ, cách nhà máy gần nhất Có 3 kẻ địch Đã rõ nhấc chân lên nhanh lên quan có đầu nợ có chủ tụi tao là người của tổ chức mảnh mã chồng mày không cứu mày được đâu ông chủ tao nói rồi năm ngoái là con trai mày năm nay là tới lượt mày đó biết không mày đồ chết tiệt đọc những gì viết trên giấy đi Tụi mày không ai thoát được đâu Không tha cho tụi mày đâu Nếu mày không muốn chết quá khó coi Thì hãy đọc theo nội dung trên giấy cho tao Bịt miệng nó lại Mày đọc đi Tao sẽ cho tụi mày chết cực kỳ khó coi tổ chức mảnh mã tụi tao chịu trách nhiệm về hành động lần này Đây chính là kế hoạch Mà tao đã dàn xếp Xong hết rồi Sao còn chưa ra tay vậy Sao mày nhiều chuyện quá vậy Kêu mày đợi thì mày cứ đợi đi Ông chủ đã nói bật camera lên đợi mà Mắt kính rắn Sao không cho chúng ta rút ra biên giới chứ? Giờ chúng ta đang ở địa bàn của kẻ khác. Nếu bị bao dây thì chúng ta khó lòng thoát được. Dẫn nó theo chỉ là một cánh nặng thôi. Chỉ bằng dứt khoát xử luôn đi. Im miệng đi. Căn cứ địa tổ chức mạnh mà Ông chủ, điện thoại Cái gì bắt được rồi à Tốt Hôm nay là ngày giỗ của Sakado Lấy nó làm vật tế đi Ông chủ Xử nó xong là tụi tôi rút được có phải không Hiện giờ Tụi tôi đang ở phía bên dưới bên này Các anh em có hơi lo lắng Lo cái gì Chưa xong việc không ai được về hết Làm theo trình tự Làm vậy thì dễ giải cho nó rồi Mà để trên mạng thấy mọi việc Dạ Trong khu vực nhà máy Tra được tín hiệu về tin lạ Chặn nó lại Chiêu này không đơn giản Bác Diên Phật không tự làm đâu Có người giật dây phía sau chỉ huy trưởng Đã bao vây bên ngoài nhà máy Tình hình Trung Nguyên sao rồi Trung Nguyên Báo cáo tình hình của cậu Gọi chị Mừng Tôi đã tiếp cận được mục tiêu Cho tôi biết vị trí của Triệu Hân Báo cáo đội trưởng theo nguồn tiếp nhận của tín hiệu lạ Đã xác định được vị trí của Triệu Hân Đang tiến hành quét cảm biến nhiệt Bây giờ tôi đang gửi hình ảnh trong nhà máy cho anh Đã bao giây xong Tôi biết rồi Khoan hãy hành động tránh chó cùng rất dậu làm hại cô Tinh Tôi sẽ vào trước Ông chủ, điện thoại của MVC Kinh Lui Ông định làm thế nào Hãy giết chết vợ của Trung Nguyên Rồi tung video đó lên mạng Tôi nhất định phải rút cơn giận này Chỉ vậy thôi sao Phải rút ngay chứ Tôi ngồi đây chờ chết hay sao Không không không Việc của các ông vẫn chưa xong đâu Người của ông đều đã bị nhắm hết rồi Người của đội đặc nhiệm đã vô được khu vực của ông rồi đó Khoan giết cô ta Ông tung lên mạng đi Chắc chắn còn cá lớn hơn sẽ cắn câu Kéo dài thời gian Sợ các anh em không thoát thân được Ông tưởng tụi nó còn chạy được hay sao Không nhẫn tâm thì làm sao thoát được sói Tôi không làm vụ mua bán lỗ vốn đâu Kinh doanh mua bán thì phải có vốn Ông hợp tác với tôi Thì bắt buộc phải nghe theo tôi Nếu không Thì ông quay về tiếp tục mấy vụ nhỏ lẻ của mình đi Chết tiệt Mau mở máy, mau mở máy Lần này ăn được mẻ lớn rồi Lần này tao sẽ cho mày la lên Mày xem đi Ai tới kìa đứa mày Từ biệt nhau đi Nói xong rồi thì cùng nhau lên đường luôn Không sao đâu Triệu Hưng Lát nữa là sẽ ổn thôi <laughs> Lát nữa Hai đứa mày đều ổn hết mà Đúng vậy ổn hết Ông chủ nói rồi Cho tụi mày nói vài câu Làm vậy mới có vẻ thú vị hơn Đúng không Triệu Hưng em nghe cho kỹ Chút nữa anh sẽ lấy súng của tên này để đánh tên kia Rồi hắn xông lên chỗ em Em hãy tránh sang trái một chút Anh sẽ giết hắn ngay lập tức Tiếp theo là lấy hắn đỡ dao của tên cuối cùng Em hiểu hết mày chưa Mày tưởng là mày đang diễn kịch hả Trung Nguyên Em quên mất phải tránh bên nào rồi Không sao anh lừa chúng đó thôi Đứng im nếu không ta bắn chết đó Trung Nguyên cẩn thận Đứng im Súng có đạn có thể đưa cho mày sao Em không sao chứ Không sao rồi Ờ à, Không sao rồi Cô Mai Phụ Mau trốn đi Em ngồi ở đây Đừng có đi đâu cả Khẩu súng này cho em Lúc cần thiết có thể dọa người đó Dọa người Đúng Nó không có đạn Đại băng 3054 Hiểu rồi, để lại cho anh Cẩn thận đó Đại băng Tôi sẽ dụ tầm bắn của chúng Lập tức dẫn Triệu Hân ra khỏi đây Không được Muốn đi thì cùng đi Triệu Hân Đây không phải là sinh ly tử biệt Lát nữa còn gặp lại nhau mà Bây giờ em chạy càng xa thì anh càng an toàn Tin anh đi Được rồi Không phải sinh ly tử biệt nhưng anh làm cũng giống lắm đó Mau đi đi Lập tức dẫn cổ đi mau Hiểu rõ Chị dâu, theo em Đội trưởng Chị vô an toàn rồi Làm rất tốt Bây giờ tôi ra Sao rồi An toàn rồi Việc làm ăn lộ vốn kiểu này Lão đây không làm Không làm à Vậy tiền vốn cũng không hoàn lại được rồi Tôi đã xem đoạn ghi hình Không phải là kế hoạch không ổn Là người của ông có vấn đề Đây mới chỉ là giai đoạn bắt đầu đánh tiếng thôi Phải nhẫn nhịn một chút Bỏ con tép thì mới bắt được con tôm chứ Hiểu không Tôi nói nghe nè ông chủ Có phải ông nên nâng cao chất lượng một chút hay không Bây giờ ông đã không còn Ở cấp độ buôn ma túy nữa Chết tiệt Đây mà là hợp tác sao Coi tôi là trẻ lên ba sao